À, xin chào mọi người thì à, ở thông thường ở phía sau một cuốn sổ hồng hoặc sổ đỏ thì sẽ có một cái phần mã vạch và bên dưới mã vạch này thì thường sẽ có những con số thông thường thì có hai loại một loại là 13 số một loại là 15 số để ghi một số thông tin về cái thửa đất ở bên trong sổ hồng thì sau đây tôi sẽ trình bày chi tiết về hai cái loại mã vạch này sự khác nhau giữa loại 13 số và loại 15 số loại 13 số thì cái sổ hồng này do đơn vị cấp huyện cấp còn loại 15 số này thì sẽ do đơn vị cấp tỉnh cấp vì thế phía trước nó sẽ có thêm hai cái mã số hai con số là mã tính thì sau đây tôi sẽ đi vào hai cái ví dụ về loại 13 số và loại 15 số hai cái mã vạch cụ thể để tôi giải nghĩa ra từ ý nghĩa của từng con số trong cái phần mã vạch. cái ví dụ một á, thì có 15 con số thì hai cái số đầu là số 60 là mã tính hay thuộc tỉnh Bình Thuận năm cái số tiếp theo 23098 là mã xã phường thì đây thuộc xã Hàm chín huyện Hàm Tân Bắc hai số tiếp theo là số 21 này là mã 5 là hai số cuối của năm 2021 là năm mà cấp sổ đỏ cuối cùng là 6 cái số cuối cùng là mã hồ sơ mã hồ sơ này là cái mã để tra cứu cái hồ sơ lúc mà cấp sổ hồng sổ đỏ cái loại 13 số này á thì không có hai cái số mà tính ở bên ở phía trước thì bắt đầu bằng năm cái số đầu tiên á, 23095 là mã phường xã thì cái mã này thuộc xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận hai cái số tiếp theo là số 20 thì là cái hai cái số cuối của năm 2020 thì đây là cái năm cấp sổ hồng 6 số cuối cùng 008037 là cái mã hồ sơ để tra cứu thì trên đây là những cái chia sẻ của tôi về cái ý nghĩa của cái mã vạch ghi trên sổ hồng thì thông qua cái những con số ở bên dưới cái phần mã vạch này thì anh chị có thể nắm được một số thông tin về cái thửa đất ở bên trong sổ hồng này đầu tiên là anh chị có thể tra cứu được cái thửa đất này thuộc tỉnh nào cái thứ hai anh chị có thể tra được cái thửa đất này thuộc xã phường nào và cái cuối cùng anh chị có thể biết là cái mã hồ sơ của cái sổ hồng này thì trong trường hợp mà anh chị muốn xem xét cái sổ này có phải sổ giả hay không thì nhiều lúc anh chị sẽ dựa vào cái mã vật này để anh chị có thể tra cứu để kiểm tra phần thông tin ở phía trước coi nó có khớp hay không khớp ở đây thì có thể là cái phần đất thuộc tỉnh nào phường xã huyện nào đó rồi năm cấp sổ hồng đó thì anh chị có thể tra cứu một số thông tin như vậy thì nếu anh chị thấy bổ ích thì anh chị có thể ủng hộ một like hoặc là share để cho cái video này được lan tỏa tới nhiều người hơn xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo